các bạn một số cái dòng bếp và mẫu rất là nhiều cái ờ, mẫu mã nè và giá cả phù hợp để các bạn có thể ờ, tham khảo và chúng ta có thể lựa chọn đây đây là một số cái ờ, mẫu bếp ga ở bên cửa hàng của chúng tôi nè thì đầu tiên ở bếp số 1 này nó sẽ có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC330SB bếp số 1 giá 1,6 triệu tiếp theo là bếp số 2 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là ICN86B bếp này được lắp đặt cái công tắc đây là công tắc rang chiên nè giúp các bạn sẽ có thể ờ, rang xào thoải mái mà không lo bị tắt lửa luôn thì đặc biệt hiện tại đó trên thị trường lúc này á chỉ có bên cửa hàng chúng tôi là phân phối những lò bếp có công tắc lắp đặt công tắc rang chiên này để giúp các bạn có thể sử dụng chúng ta chế biến những món chiên rang đó, nó tiện lợi hơn đây các bạn gặt về bên trái nè là chúng ta sẽ mở cái chế độ rang chiên lên và gặt về bên phải là sẽ tắt chế độ rang chiên nè bếp số 2 là giá 2,6 triệu nè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 bên đây sẽ có nút 3 giây rang xào chọn nhiệt độ chiên và nướng ờ, hẹn giờ nướng cả ba bếp tiếp theo bếp số 9 giá 2,3 triệu thì bếp là Rinnai model là KJM61CSGRT giá 2,3 triệu bếp số 9 đây bếp cũng tích hợp một số cái tính năng đây là hẹn giờ của bếp nướng nè và nút 3 giây rang xào giá 2,3 triệu mặt chán men chống xước và chống chày bếp số 10 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma modem là icn 86 kb mặt tráng men chống xước và chống chày bếp số 11 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma modem là BA39B bếp số 12 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là icn 86 bs bếp số 12 giá 1,6 ờ, triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC800B bếp mặt trắng men bếp số 14 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma model là ICN86BS đây đây là một số dòng bếp ga với rất nhiều cái giá cả đây để các bạn tham khảo và lựa chọn đây tiếp theo bếp số 15 giá 8 triệu bếp hiệu bếp là Rinnai model là RTS61AWG10RN đây là mặt kiếp ờ, mặt ờ, bếp được thiết kế mặt bếp là làm bằng kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt và bếp này nó sẽ có phụ kiện đi kèm tất cả là full inox và full chức năng đây bếp full chức năng nè hẹn giờ bếp nấu bên tay trái nè nấu cơm nấu cháo đút 3 giây rang xào nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội đây là chọn nhiệt độ chiên và đây là nướng tự động thì các bạn lưu ý cái dòng bếp này á là các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cháy lửa được tiếp theo bếp số 16 giá 4 triệu thì bếp là Rinnai model là F650 VGAS đây cũng là một cái dòng bếp mặt kính full inox và full chức năng đây phun chức năng nè các bạn thấy phun chức năng nè đây là nướng tự động và nướng theo loại thực phẩm đây tiếp theo bếp số 17 ờ, giá 4 triệu Tokyo ga thì cái Tokyo ga này á nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi nó sẽ là những cái dòng bếp của Rinnai, Paloma hoặc là Haman để mang về tặng cho khách hàng hoặc là bán lại đây một cái dòng bếp của Haman đây bếp thiết kế mặt kính cường lực và phun chức năng đây hẹn giờ cả hai bếp nấu nè chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội nút 3 giây rang xào nấu cơm nấu cháo và nướng tự động đây là một cái dòng bếp cũng phải đặt nồi lên thì nó mới cháy lửa được bếp số 18 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai modem là đây RTES66VCTSB đây là một con bếp ờ, mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây full chức năng bếp số 19 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai modem là S660 VGAS bếp mặt kính cường lực full inox và full chức năng hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè uh, ờ, nút 3 dây rang xào nè nấu nước sôi và hâm nè chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động bếp số 19 giá 4,8 triệu bếp số 20 giá 8 triệu đây cũng là một con bếp của Rinnai bếp uh, ờ, mặt kính của lực đây đây full inox và full chức năng thì dòng bếp này nó cũng phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được bếp số 20 này có giá là 8 triệu đây hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo đây rang xào nè nấu nước sôi hâm nè chọn nhiệt độ chiên nè nướng tự động Tiếp theo là bếp số 21 giá 3,5 triệu. Đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba. Những bạn có nhu cầu muốn nấu ăn nhanh đó, các bạn có thể tham khảo sử dụng những cái dòng bếp này. Nó nó ăn sẽ rất là nhanh. Nhưng mà nó chỉ phù hợp với những món nấu nước thôi, như là nấu lẩu, nấu canh. Nếu mà các bạn chế biến những món rang chiên xào thì vẫn được, nhưng mà nó sẽ không có ngon được như bằng những loại bếp ga đâu. Tiếp theo là bếp số 22. Đây một cái dòng bếp ga âm của Haman. Đây là hàng trưng bày, giá 8 triệu đây. Đây, nó có ba bếp nấu nè đây là hàng trưng bày giá 8 triệu hàng chưa qua sử dụng cộng với 100% số 22 thì khi các bạn mua, mua biết ở cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm một gói quà tặng nó sẽ bao gồm một, một cái bộ pin sạc để cho các bạn có thể sạc uh, sử dụng nó dễ dàng và tiện lợi hơn thì giờ tôi sẽ đến là cái bếp chính của cái video lần này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 ở ngoài phía bên ngoài của bếp nè thì ở phía bên dưới bếp á, sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ ờ, bọc lưới để mình che chắn lại để phòng chống với trường hợp là trùng vào bên trong và nó sẽ ờ, cắn quá dây điện <coughs> Đây, bếp được thiết kế có lò nướng nè rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình ờ, phải đốt lửa than thôi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 bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ đây để các bạn có thể phân biệt khi mà chúng ta nhận biết vào nhà thì ở dấu cộng này là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á, các bạn lưu ý á, các bạn sẽ hướng cái cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu mà các bạn lắp đảo cực lại á, như thế này đây là đảo, đảo cực đây thì thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai á, nó có thể sẽ xảy ra tình trạng hư hỏng pin của của chúng ta thì các bạn sẽ mượn một cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này vào phía trên tận cực dương dấu cộng đây sẽ có sẵn một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc lò xo vào đây để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà cho vào sử dụng sẽ không sợ xảy ra các trường hợp là nó sẽ bị bung ra đây biết sử dụng pin sạc mặt bạn bình thường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 các bạn sẽ ghim trực tiếp vào cái hẹn giờ nè tiếp theo khi bộ điện đây chọn thời gian ở đây thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này thì các bạn phải để cái hộp pin này trống đây đây chúng ta phải lấy pin ra bên ngoài hết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 thì ờ, bên cửa hàng chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn bếp mới với cái giá trị tương đương nè bếp đã khóa ra sau cái ờ, tính năng hẹn giờ nổ cấm đây đây bếp đã khóa ra nè công tắc của mở bình thường thì khi mà các bạn sử dụng mâm mà bị để nướng nè các bạn cũng nên đổ với cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này